À, đã quay trở lại với à, channel của mình thì hôm nay à, mình xin chia sẻ với các bạn à, về à, cái tình hình hiện nay à, về cái à, phong cách sống của cái à, giới trẻ hiện nay thì hiện nay mình thấy có nhiều cái bạn trẻ nhiều cái cặp vợ chồng trẻ họ chọn cái giải pháp là sống hưởng thụ trước các bạn theo như cái văn hóa truyền thống hồi xưa tới giờ là người ta sẽ gọi là an cư lạc nghiệp có nghĩa là người ta sẽ chọn cái giải pháp là mua nhà chứ ai mà mua nhà có nhà là người ta ok ngon lành nhưng mà giới trẻ hiện nay bây giờ họ chuyển sang là họ mua xe hơi trước mua ô tô để hưởng thụ trước nhà cửa tính sau ở thuê cũng được và mình à, cũng chứng kiến à, một cái cảnh như thế này nha các bạn có thật có thật là ở chung cư đó các bạn thì nó sẽ có hai loại một loại là thuê và một loại là người ta mua mua luôn đó thì mình chỉ nói về cái mức sống bình thường thôi nghe các bạn ai mà có tiền nhiều vừa có nhà vừa có cuộc sống hưởng thụ nữa thì mình không bàn thì sẽ có hai hai hai hai hai trường hợp hai bên như thế này một bên là ở nhà thuê nghe các bạn ở nhà thuê à, có xe hơi có ô tô à, nhà cũng à, vật chất xài cũng là những cái đồ à, không phải là đắt tiền nhưng mà rất là tốt đó, sống hưởng thụ ăn uống thoải mái đó, à, đồ cũng xịn hơn còn một bên đó là mua nhưng mà mua góp các bạn mua góp thì à, theo mình biết là góp chắc cũng khoảng à, theo theo như bây giờ góp thì người ta cho là 20 25 năm gì đó thì à, sống à, đi xe thì đi xe số chẳng hạn đi đi xe số à, rồi à, thấy cũng sống cũng à, không khó khăn thì nó không không phải khó khăn nhưng mà những cái cái vật chất những cái này kia nó sẽ không không có xịn bằng cái bên cái hộ ở bên à, mà à, thuê đó thì các bạn có thể hình dung ra được là một bên người ta sẽ chọn cái giải pháp là người ta sống hưởng thụ đồ đạc vật chất hưởng thụ trước à, hạn ăn uống hay là ăn uống ngon lành sang trọng trước còn một bên là người ta chọn giải pháp nhà trước nhưng mà sống hơi khó khăn à, nó sống hơi hơi hơi hơi tiết kiệm chút tiết kiệm chút để sau này có được một cái căn nhà có được một cái căn chung cư các bạn thì à, không biết là các bạn thích chọn bên nào thích chọn bên nào à, thì theo cái tình hình kinh tế hiện tại thì nó đang đi xuống rất là nhiều à, hả? À, nhưng mà cái giới trẻ hiện nay á, có thể là do trước đây cái giá nhà đất nó tăng tăng tăng tăng tăng lên nó đi thẳng lên như thế này nhiều người người ta không có khả năng mua nổi nhiều người người ta cảm thấy là cả đời này rất khó mua cho nên người ta quyết định hoặc là dịch covid này kia đó người ta thấy chết chóc nó rất là dễ cho nên nhiều người người ta đã chọn chuyển sang người ta chọn cái giải pháp hưởng thụ trước hưởng thụ trước đi rồi khi nào có tiền thì mua sau có nghĩa là mua có thể là mua chậm hơn hoặc không mua được còn có có một bên là người ta sẽ mua nhà trước người ta chấp nhận cái cuộc sống như hơi hơi hơi thấp hơn người khác một chút xíu nhưng mà người ta có được cái nhà các bạn đó người ta có được cái nhà thì à, nhưng mà cái xu hướng á, thì à, bây giờ cái xu hướng hưởng thụ nó nhiều đó, giống như giới trẻ các bạn thấy á, xài iPhone nè ví dụ như làm công nhân đi bây giờ công nhân mình thấy á, là chơi à, SH à, luôn đó xe SH luôn hay là những chiếc xe tay ga cũng rất là ok Vario 6 70 triệu gì đó cũng là mua xài iPhone 13 14 thì cũng chơi luôn các bạn đó là người ta chọn cái giải pháp à, hưởng thụ trước hoặc là uống những cái ly trà sữa 6 70 à, hoặc là ghi cà phê 3 40 đó chụp hình sang chảnh còn một bên là lo mua cái nhà trả góp rồi uống ly cà phê có 15 ngàn thôi rồi à, đủ thứ chuyện hết có nghĩa là người ta tiết kiệm mọi thứ một chút để người ta cố gắng người ta có được cái nhà đó, thì à, cái quan điểm bây giờ không biết là các bạn chọn bên phe nào tại vì cái nhà ví dụ như uh, góp 20 năm thì cái nhà nó cũng cũ rồi uh, thì ờ, lên hay xuống giá lên hay xuống gì thì chưa biết còn một bên đó là lên hay miếng mà ví dụ như lên thì các bạn khi bán ra các bạn mua lại căn khác nó cũng lên nghe giá nó cũng ngang vậy thôi chứ không phải là các bạn cái căn của các bạn lên mà cái căn khác của người khác nó không lên còn một bên là hưởng thụ trước sống nay chết mai mai chết vẫn hưởng thụ xong đó, rồi <laughs> rồi à, à, có nghĩa là cuộc sống người ta thoải mái người ta không phải lo góp góp gì hết đó rồi à, người ta không có nhà cửa chân ta cứ ở thuê hoài dụ dụ như đẻ con ra thì người ta sau này cũng dụ như nuôi con 20 năm đấy các bạn nuôi con 20 năm thì 20 năm lớn thì gán thêm vài năm nữa nó ra đường rồi nó cũng tự lo rồi nó rồi nó cũng muốn sống hưởng thụ thì nó cũng đi thuê nhà rồi nó hưởng thụ y chang như cha ba mẹ nó thôi chứ cũng không có gì hết còn bên kia thì ví dụ như lớn lên uh, không có nhà của ba mẹ để lại rồi không có phải đi, đi trả tiền thuê này nọ kia thì nó đỡ hơn một chút đỡ hơn một chút thôi nhưng mà hy sinh cả cuộc đời ba mẹ luôn các bạn ví dụ như các bạn mà thu nhập bình thường đó thì khi các bạn góp một cái căn đó hai chục năm đi mà các bạn ờ, cũng phải trả tiền cọc mới nha thì có phải là cũng khoảng nằm ở cái mức là 25 30 tuổi thì các bạn mới có đủ cái điều kiện đó còn những cái nào mà đứa nào trẻ hơn mà có khả năng mua được thì không tính rồi mấy đứa trường hợp đặc biệt khác biệt rồi mình không bàn tới nữa thì à, các bạn cũng tới 50 tuổi 55 thì các bạn mới trả xong thì khi các bạn trả xong thì các bạn cũng còn có khoảng thời gian ngắn để các bạn là à, hưởng thụ thôi không biết có hưởng thụ được hay không thì mình chưa biết nha đâu công việc này kia mình không biết được mình chỉ tính như vậy thôi còn à, cái cuộc sống thì tất nhiên nó phải à, khó khăn rồi đó tại vì nếu mà các bạn trả góp cái thu nhập bạn à, nó bình thường nó trả góp đó, thì mỗi năm thì lương mỗi tăng chẳng hạn à, thu nhập của bạn sẽ tăng nhưng mà con cái của bạn cũng sẽ sinh ra gia đình của bạn sẽ càng ngày lớn hơn và các bạn cũng sẽ à, có nhiều cái tiệc tùng hơn người ta mời tại vì ví dụ như còn trẻ người ta thấy người ta không mời người ta mời ba mẹ mình thôi nhưng khi mình lớn lên ba mấy bốn mươi hay là bốn mấy rồi bắt đầu cái mối quan hệ nó nhiều bắt đầu đó là đám tiệc đám cưới đám này kia là bắt đầu có xuất hiện nhiều đó ừ, thì à, thì coi như là trang trải chi phí hết rồi trả à, góp hết thì nó cũng đủ đi đó thì tất cả là đủ bên kia thì cũng hưởng thụ ờ, nhưng mà nó chỉ mất cái tiền thuê thôi thì cái tiền thuê với cái tiền góp cái tiền góp mình nghĩ là nó sẽ nặng hơn cái tiền thuê tại vì cái tiền thuê thì coi như là phần lãi thôi ví dụ vậy còn cái phần góp thì các bạn cũng trả thêm cái gốc nữa nên nó hơi nặng hơn một chút đó nhưng mà các bạn sau này thì bạn sẽ được nhà thôi còn bằng kia sau này nó không có gì hết nhưng mà nó đã chọn được nó đã hưởng thụ trước đó thì cái lối sống bây giờ mình đang thấy cái xu hướng của cái người trẻ họ đang đi theo cái xu hướng là hưởng thụ trước không biết có đúng hay là sai theo các bạn thì các bạn nhìn nhận coi à, chúng ta nên đứng nên nên nên thấy cái cái, cái nào là nó tốt hơn à, cái nào là tốt hơn à, một bên là kham khổ cũng khoảng à, hai à, chục năm đi à, sau này có được cái nhà thì đời con nó um, nó hưởng đó các bạn thì mình mình chỉ tính cái đời mình trước đi các bạn chỉ tính cái đời mình thôi cái đời mình là một bên là hưởng thụ ở nhà thuê một bên là có uh, mua nhà góp mà cam khổ sau này có nhà vậy thôi còn tới cái đời con thì chưa biết nha các bạn đời con là đời của nó rồi nó tự tính nó không phải là nó tự tính nhưng mà cái đời đó lại mình không kiểm soát được các bạn ví dụ như cái đời của con mình mà mình để lại tài sản nhiều mà nó không có giữ được nó phá hết cũng như không hoặc là nó hoặc là cũng có thể nó mua thêm thì không biết được thì bên nhà thuê biết đầu con của họ giàu mặc dù đời họ ở nhà thuê nhưng đời con họ giàu thì cũng không biết được hoặc đời con họ phá tiếp nữa cũng không biết được hoặc đời con họ giống họ cũng không biết được cho mình không tính được cái đời con mình chỉ tính được cái đời mình thôi đời mình thì đó thì các bạn theo các bạn thì các bạn thấy cái đời mình so với cái tình hình hiện tại thì các bạn có thể bạn chọn cái bên nào à, một bên là nhà hưởng thụ xa hoa ăn uống thoải mái đám tiệc mời là đi ngay chứ không có gì phải sợ hết mấy thằng ở nhà thuê á còn ví dụ như mua nhà trái góp này kia nọ đó góp này góp kia lum như là đám tiệc khi dục cái thiệp tới là mặt buồn gầu ờ, cười thôi nhưng mà về là buồn gầu rồi đó là đi bạn bè mà mời mình đi ờ, quán hơi sang sang chút trả đi cà phê ba chục là thấy cũng quéo rồi dám trả 15 thôi đó cuộc sống vậy kéo dài cũng khoảng mười mấy hai chục năm gì đi đó hay các bạn có chọn cái cái phương hướng nào à, còn cái thằng kia dụ như mời đã đi phái còn mời cái quán vỉa hè khi nó không phái thích vô hay len phúc long rồi là uống thôi chứ không có ấy nó thì theo các bạn như thế nào các bạn có thể cho mình một comment xin cảm ơn và hẹn lại các bạn